Chào các bạn, mình là Ly Các bạn đang lắng nghe Emily Baccarat Ở những video trước mình đã có chia sẻ những yếu tố và mẹo chơi Baccarat cho tất cả các anh chị em cùng biết Thì hôm nay mình lại tiếp tục chỉ ra cho các bạn biết được những cái điều sai lầm sẽ khiến các bạn không bao giờ tồn tại được ở thị trường Baccarat này Và đầu tiên mình sẽ phân tích kỹ hơn về những nhóm kéo Baccarat anh chị em nào hiện tại tham gia những nhóm kéo vô ích này thì hãy dừng lại và xem hết video của mình nhé Video này mình không có ý bốc phốt hay là lôi kéo bất kỳ một ai tham gia vào thị trường này và mọi người cho mình hỏi tại sao 90% anh em tham gia nhóm kéo đều thua lỗ. Vậy mục đích của nhóm kéo là gì và lý do nằm ở đâu? Và vấn đề này cứ lặp đi lặp lại nhưng vẫn rất nhiều anh chị em dính vào cái bẫy vòng lập nhóm kéo này thì nguyên nhân chính có lẽ là do bốn lý do này Anh chị em cùng xem những chia sẻ của mình xem có đúng không nha Ok, thì lý do thứ nhất đó là chi tiêu Thường thì do mấy anh chị em hay bị hút hay bị thu hút từ những quảng cáo đãi ngộ kiếm lời hay có các ưu đãi từ các trong nhóm fanpage hay là Zalo hoặc tai le ở những nhóm kéo đó và có muôn vàn những ưu đãi và hỗ trợ kiếm lãi thì dĩ nhiên là các anh chị em có nhu cầu muốn kiếm tiền chi tiêu thì sẽ tò mò và vào những cái nhóm kéo này để tìm những ưu đãi tốt hơn nguồn lợi đầu tiên là chỉ cần bỏ vốn ít nhưng lời nhiều và khả năng làm giàu mau nhiều khi là có bảo hiểm vốn từ những lời hứa hẹn không có cơ sở và lý do thứ hai là do hoàn cảnh gia đình vì sao mình lại nói như vậy vì đa phần người tham gia nhóm kéo sau đó liên lạc với mình và có chia sẻ thì mình đúc kết lại là có 70% là mục đích kiếm tiền lo cho gia đình và 30% là tiêu xài cá nhân. Khi mọi người chia sẻ về vấn đề mình đang khó khăn trong cuộc sống, vì vậy họ thường có cái xu hướng là lên trên mạng xã hội tìm kiếm thêm những cái công việc kiếm thêm thu nhập với số vốn là từ 500 đến 1 triệu nhưng lại mong muốn kiếm ngày từ 300 đến 500 nghìn thậm chí còn có còn được trưởng nhóm báo lãi đến cả vài triệu khi được nghe những lời cam kết hấp dẫn vậy đa phần những anh chị em không thể kiểm chứng và vào thẳng nhóm baccarat để tham gia đầu tư và lý do thứ ba là đến từ nhu cầu kiếm tiền của chị em bỉm sữa đã có đa số những bà mẹ bỉm sữa đã tham gia những nhóm kéo và thường là trong những thời gian nuôi con nhỏ các bạn có nhiều thời gian rảnh muốn kiếm thêm thu nhập online họ thường dạo qua những hội nhóm kiếm tiền từ baccarat vì môi trường kiếm tiền nhanh chóng và hiệu quả họ được chào mới hấp dẫn và hứa hẹn đầu tư uy tín. Những người này họ nói họ sẽ họ chỉ cần bỏ thời gian mỗi ngày 20 đến 40 phút thì chắc chắn là đã có thể kiếm thêm được khá nhiều rồi vì nhu cầu nên thường ít đắn đo và suy nghĩ theo quyết định nhóm kéo này để kiếm tiền và lý do thứ tư đó là do thua tha nợ nần nói về vấn đề này thì khá là rộng vì không những không chỉ những anh chị em vô công dỗi nghề mới chơi cờ bạc nợ nần mà còn khá nhiều anh chị em làm những công việc như đầu tư hoặc kinh doanh hoặc kể cả là những người đang làm công việc hành chính nhóm thường là đầu tư ờ, chứng khoán hoặc là kinh doanh thua lỗ dẫn đến cái việc thất bại và rơi vào cảnh nợ nần trong thời gian ngắn họ thường không xoay sở kịp và rơi vào khỏe vào khoảng thời gian áp lực sau những lời giới thiệu hoặc là vô tình họ thấy được những cái nhóm chia sẻ rộng rãi hoặc chạy quảng cáo trên thông tin mạng xã hội bắt đầu lại hành trình tham gia đầu tư ở những nhóm kéo này và để mong gỡ lại ít bù vô số nợ hoặc là có thể trả lại mỗi ngày nói tới đây thì chắc chắn là khá nhiều anh chị em thắc mắc tại sao họ lại dễ dàng tin vào những nhóm kéo như vậy đúng không ạ vì thực ra hình thức hoạt động trong những nhóm kéo khá là tinh vi họ có nhiều chiêu trò lôi kéo đánh vào điểm yếu của những hoàn cảnh và những người đang cần kiếm thêm thu nhập anh chị em cứ nghĩ đi nếu tham gia những nhóm kéo có số lượng thành viên lên lên đến 5 ờ, đến 10 nghìn người đó là những đó là mình chưa nói đến những nhóm có số lượng đến cả trăm nghìn người với số lượng thành viên tham gia như vậy thường anh chị em sẽ dễ bị đánh lừa bởi thị giác và không đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thực và đâu là ảo luôn luôn thúc đẩy lòng tham muốn được như mọi người trong nhóm ngoài những hình ảnh tương tác đa số những nhóm này sẽ có riêng một đội ngữ chuyên sell thông tin và đưa lời dụ dỗ bởi vậy mình nghĩ tới đây thì khá là buồn cho những anh chị em còn bỡ ngỡ trong cái môi trường đầy cạm bẫy này và những ai hiện tại đang tham gia những nhóm kéo có hình thức hoạt động như mình nói thì cần sự hỗ trợ của mình thì mọi người hãy ờ, liên lạc hoặc nhắn tin qua Zalo Tele cho mình mình sẽ hỗ trợ và giải đáp hay là giúp đỡ anh chị em để tránh được những cái sai lầm mà mình đang mắc phải thì ờ, đa phần tới thời điểm này vẫn có khá là nhiều anh chị em nhắn tin qua cho mình và hỏi có nhóm kéo nào uy tín hay không và mình có nhóm kéo riêng hay không mình nói thẳng thế này để mà nói có nhóm kéo uy tín nào không thì mình chỉ nói đa phần những nhóm kéo mình từng biết và kể cả anh chị em đều biết là không hề uy tín nhưng mình nghĩ đâu đó chắc sẽ có những nhóm uy tín nhưng là nhóm chia sẻ kiến thức và phương pháp chơi thôi nha mọi người nha còn vấn đề mình nói nhóm kéo không thì mình vẫn luôn nói là không mình tạo ra kênh với mục đích mang lại kiến thức về baccarat và mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm từ chính bản thân mình mình muốn hướng dẫn cho anh em những cái yếu tố và phương pháp để anh chị em đầu tư thị trường này thành công hơn chứ mình không hề tạo những nhóm kéo để lôi kéo hay dụ dỗ bất kỳ một ai vào tham gia và không thể nào mà bỏ qua những mánh khóe và những cái nhóm kéo này thì việc đầu tiên những nhóm lập ra đều nhằm mục đích để bán những ứng dụng app bịp và qua những cái mô hình cờ bạc cho những người chơi thiếu kinh nghiệm và nhiều nhóm sẽ có quy định ăn chia tiền thưởng nếu như thắng cược game bài baccarat hoặc là về tài xỉu hay như thế nào đó còn nếu thua thì anh chị em sẽ phải tự chịu và họ sẽ chặn các hội nhóm lừa đảo rất là nhiều mục đích là để lôi kéo anh chị em vào ván cược để họ được chia tiền hoa hồng từ nhà cái. Nhiều hội được lập dưới hình thức mác kéo thuê và mức phí rất đắt, dụ dỗ người chơi tạo tài khoản và nạp tiền thông qua các mạng giới thiệu. Vì hiệu ứng đám đông nên là những người mà mới tham gia rất hay bị dụ dỗ và đặt cược mà không hề hay biết thông tin gì theo như à, đánh giá phần lớn những nhóm này là đều là lừa đảo nha và rất ít nhóm chính thống nên là người chơi cần tỉnh táo khi mà tham gia những hội nhóm như thế này nên ờ, để thành công hơn thì chị em thì anh chị em nên hãy là người sáng suốt lên và tỉnh táo lên thì tới đây video cũng đã dài rồi em xin phép dừng lại tại đây và mong nhận được những sự ủng hộ của anh chị em mọi người yêu thích và thấy những gì mình chia sẻ ở trên thì là đúng thì hãy cho mình một like, một comment về ý kiến của mọi người và cho mình một subscribe để đón nhận những video tiếp theo của mình. Mình xin hẹn gặp lại và cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của mình.